đây ạ đây chính là trước cửa của ngôi nhà cửa của ngôi nhà thì là được cửa chính của ngôi nhà là được thiết kế là hai lớp cửa lớp cửa ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và cửa bên trong là cửa kính xin mọi người vào à, phòng khách cái căn nhà này thì lại được thiết kế bởi vì là cái cái cái cái lô đất là theo cái chiều sâu cho nên là thiết kế rất là hợp lý một phòng khách riêng biệt và một phòng bếp riêng biệt à, nếu như mọi người đã từng theo dõi kênh của em từng theo dõi một số nhà của bên em quay thì sẽ thấy rằng là căn nhà này nó có sự khác biệt hơn một chút à, nó có phòng khách riêng phòng bếp riêng đấy mà người quan sát luôn đây hiện tại em đang đứng ở vị trí là phòng khách của ngôi nhà thì là phòng khách của ngôi nhà rất là rộng rãi À, được trang bị là hệ thống đèn led cũng như là điện rất là đầy đủ rồi thì à, mọi người có thể quan sát luôn là có an tổng của ngôi nhà đây ạ đây ạ và đây chính là gian phòng khách của ngôi nhà với cái à, cái thiết kế của cái ngôi nhà này thì lại rất là hợp lý và phù hợp với để một bộ bàn ghế riêng biệt so với lại bộ bàn ăn ở trong tầng ở, ở trong phòng bếp ở trong đây thì đây là phòng bếp của ngôi nhà mọi người nhé Đây chính là gian bếp của ngôi nhà rất là rộng rãi và ấm cúng Có thể đặt một bộ bàn ăn ở đây được à, Hợp lý với lại một đôi vợ chồng trẻ và hai đứa con à, Mọi người có thể quan sát luôn là tủ bếp bọn em đã lắp đặt sẵn sàng rồi Mọi người có thể về sử dụng luôn Có thể dọn đồ đến, có thể ở ngay được à, Đã lắp đặt hệ thống bồn chậu rửa bát Đấy à, Cái hệ thống bồn chậu rửa bát này thì đều là cái hàng Super 4 hàng à, liên doanh nha mọi người còn tủ bếp thì là được là làm bằng gỗ lim nam phi rất là chắc chắn kiên cố mọi người có thể nhìn thấy luôn là bọn em thiết kế rất là chi tiết những cái đấy ví dụ như là để ờ, đây là gian là, để ờ, bát đĩa ờ, các thứ rất là thoải mái rộng rãi và ở dưới đây là là gian dưới của căn bếp này thì là có thể để được uh, so nồi niêu chảo nói chung là rất là phù hợp với lại vợ chồng trẻ mà cái giá thì lại quá là ưu đãi và giá là rất là hợp lý với lại một cái diện tích như này mời mọi người theo em lên tầng 2 của ngôi nhà nhé để khám phá theo tầng 2 có gì nào ạ tầng 2 của ngôi nhà thì là được thiết kế với lại hai phòng ngủ hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh Đấy. có đèn uh, cầu đèn ở chỗ cầu thang là nè đây là một uh, đây là một phòng ở trên tầng 2 thì là cũng có cửa sổ cửa thông phòng có lan can rất là hợp lý nhá hệ thống trần thạch cao cũng như là đèn điện đều được lắp đầy đủ ở tầng 2 cũng như là gạch lát phòng thì là đấy mọi người có thể quan sát luôn là gạch 60 60 granite loại A1 rất là chuẩn chỉnh. Đấy tiếp tới là phòng phòng thứ hai của ngôi nhà đây ạ phòng thứ hai của ngôi nhà rất là rộng rãi có cửa thông phòng cửa cửa thông phòng và cửa sổ đều là được bằng à, nhung kính nhung hệ nha mọi người nên là rất là chắc chắn đấy mọi người có thể quan sát là cái ánh sáng vào trong phòng rất là rất là sáng ạ mời mọi người lên tầng 3 của ngôi nhà tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế hai phòng y như tầng thứ hai cũng là hai phòng ờ, và một phòng vệ sinh đó mọi người thấy <clears throat> tất cả các nhà của bên em thì đều là đã lắp đặt đầy đủ công tơ điện công tơ nước theo quận hà đông nha mọi người nên mọi người có thể yên tâm luôn ạ có thể ờ, đủ đủ đủ những cái công năng của ngôi nhà có thể đủ dùng với lại hộ gia đình à, từ 4 đến 6 người nhé mọi người tiếp theo em mời mọi người lên tầng 4 của ngôi nhà thì đây đây là tầng 4 của ngôi nhà tầng 4 của ngôi nhà thì lại được thiết kế cũng rất là khác biệt mọi người nhìn thấy tầm 40 ngôi nhà chưa dạ. rất là thoáng rất là thoáng xung quanh của ngôi nhà đều là nhà cao tầng đều là rất là nhiều cây xanh thoáng đãng mà mọi người xem đẹp đây là vị trí sân phơi để máy giặt cũng như là vòi vòi để vào đầu máy giặt đấy mọi người vị trí ngôi nhà này em xin nhắc lại nha mọi người vị trí ngôi nhà này là thuộc phường yên Nghĩa quận Hà Đông thành phố Hà Nội có diện tích là 35 m 2 và giá chào bán là 1 tỷ 360 triệu <clears throat> và cái vị trí của ngôi nhà này thì rất là gần với trường mầm non, trường tiểu học, trường cấp 2 của Yên Nghĩa ờ, rất rất là gần khu đô thị Đô Nghĩa cũng như là cách bến xe nghĩa chỉ 3,5 km thôi à, mọi người muốn xem nhiều hơn nữa cũng như là à, xem qua video của em nếu như thấy hay thì bấm like kênh cũng như là đăng ký kênh giúp em chia sẻ cho mọi người cùng biết để à, mọi người có thể cập nhật thêm nhiều thông tin chi tiết hơn thì có thể liên hệ trực tiếp với em em ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0440 041 4 em sẽ tư vấn nhiệt tình với mọi người ạ à, và tất cả em xin nhắc lại luôn tất cả các dự án của bên em đều đã có sổ đỏ riêng biệt sổ đỏ chính chủ riêng biệt không chung đâu ạ đều là một dự án nhưng mà đều sổ đỏ riêng có hỗ trợ cho vay vốn ngân hàng nha anh chị nhá thì là em xin dừng video tại đây cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh của em trong thời gian vừa qua